Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến vui và nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 10 năm 2020. 2020 đúng không? À, tuần trước thì quý vị biết là một tuần biến động khá là kháng cự giằng co của chỉ số VN Index. Đóng cửa tuần trước thì chỉ số VN Index của chúng ta là một tuần ờ, giảm nhẹ. Có thể gần như là có thể gọi là một tuần doji thì đúng hơn. Cây nến nó không được rõ ràng về việc tăng hay giảm. Tuy nhiên à, tuần trước lại có một điểm khá là lưu ý là trong 3 phiên tăng thì khối lượng lại sụt giảm khá là mạnh đấy nhưng hai phiên thị trường giảm điểm thì khối lượng lại tăng rất là đột biến đấy, chúng ta sẽ lưu ý nhé và cái phiên giảm ngày thứ ba thì nó tạo ra chúng ta một cái mấu nến là mô hình đảo chiều đấy, chúng ta hết sức lưu ý thị trường đảo chiều sau một chu kỳ tăng mạnh và chúng ta lưu ý một ờ, chút nữa là xét về mặt thông tin cơ bản thì hiện nay thị trường sẽ có khá nhiều biến động nó khó lường thứ nhất là về thông tin địa chính trị chúng ta biết là cuộc bầu cử mỹ còn 4 tuần nữa sẽ đến ờ, giai đoạn sẽ đến thời điểm bỏ phiếu những diễn biến về cuộc bầu cử nó cũng sẽ ảnh hưởng khá lớn đến ờ, thị trường tài chính toàn cầu trong đó có thị trường chứng khoán Việt Nam à, tuần qua có một thông tin rất đáng chú ý đó là việc à, vào dạng sáng ngày thứ sáu thì tổng thống Donald Trump và phu nhân đã chính thức được công bố là mắc uh, ờ, COVID-19 hiện nay tình hình sức khỏe tổng thống Donald Trump thì vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều tuy nhiên trong hai tuần tới thì những diễn biến xoay quanh sức khỏe của Tổng thống Donald Trump nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ờ, chính trường ờ, của Mỹ và qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Do vậy chúng ta hết sức lưu ý có thể đây cũng sẽ là một thông tin nó từ giờ sức khỏe của và sự phục hồi của vợ chồng Tổng thống Donald Trump đối với dịch bệnh Covid-19 nó sẽ sẽ khá được quan tâm Bên cạnh đó thì chúng ta biết là trong vòng 2 tháng vừa qua, người đầu tư, đặc biệt là người đầu tư ờ, F0 đã lờ đi, bỏ qua ảnh tác động của Covid-19 đến ờ, dịch bệnh. Tuy nhiên, theo tôi với sự ờ, việc mới nhất là vợ chồng tổng thống Donald Trump à, nhiễm bệnh Covid-19 thì rất có thể cái bóng ma Covid-19 sẽ lại dần gây ảnh hưởng trở lại và nó sẽ lại bao trùm lên thị trường tài chính toàn cầu một cái áp lực nó khá là nặng nề trong thời gian tới còn chúng ta biết rồi bây giờ mỗi ngày là hơn 300.000 ca nhiễm bệnh 6.000 ca tử vong thì số ca nhiễm bệnh thì đang tăng đột biến số ca tử vong chưa tăng theo nhưng rất có thể thời gian tới số ca tử vong sẽ lại tăng theo số ca nhiễm bệnh Đó, 3 ngày một triệu rất là nhanh lúc đầu chúng ta cần đến ờ, 44 ngày chúng ta mới có một triệu ca nhiễm bệnh bây giờ 3 ngày là chúng ta có một triệu ca nhiễm bệnh chúng ta vì tốc độ nó lây lan rất là khủng khiếp rất là kinh khủng đấy không hề đơn giản đâu và việc dịch bệnh bao giờ được khống chế bây giờ thì nó vẫn là một câu hỏi mở rất là khó để có câu trả lời chúng ta cứ xác định là dịch bệnh sẽ kéo dài sang 2021 rồi sẽ không đơn giản để khống chế dịch bệnh và hệ lụy của dịch bệnh Covid-19 để lại về nền kinh tế nó sẽ rất là lâu dài chứ nó không chỉ một chốc một lát đâu đặc biệt là nó không như thị trường tài chính hiện nay đang đang phản ánh đó là tình hình thế giới còn ờ, về trở về với Việt Nam chúng ta thì sao Việt Nam chúng ta trong tuần qua nó có hai thống kê rất là đáng chú ý thống kê thứ nhất đó là vốn ngoại rút dòng hơn 1 tỷ đô qua khớp lệnh trên sàn đó chúng ta lưu ý nha vốn ngoại rút dòng hơn 1 tỷ đô mặc dù thị trường chứng khoán của chúng ta phục hồi rất tốt nhưng vốn dòng ngoại vẫn rút dòng mà rút dòng rất lớn nhé hơn 1 tỷ không hề đơn giản ngay trong tháng 9 thì vốn dòng ngoại cũng rút dòng là 5.600 tỷ Đấy. đây là chúng ta tính là qua khớp lệnh nhá qua khớp lệnh trên sàn đây là mình trên sàn Hồ Chí Minh thôi chưa nói sàn Hà Nội và Upcom đấy còn uh, tính chung lại thì khối ngoại rút dòng nó chưa đến nửa tỷ đô là do khối ngoại có mua dòng thỏa thuận 19.872 tỷ đồng Vinhome nếu loại Vinhome này đi tức là khối ngoại rút dòng hơn 1 tỷ đô đây là một con số rất là lớn chúng ta rất đáng lưu tâm Đó. lúc nào các uh, phương tiện truyền thông các bài báo cũng viết là dòng vốn ngoại ồ ạt đổ vào Việt Nam rồi thì người đầu tư nước ngoài quan tâm đánh giá cao Việt Nam nhưng bây giờ chúng ta đang nhìn thấy thực tế phũ phàng họ đang rút giảm họ đang hì hục bán cứ có người mua là họ bán có giá tốt là họ bán điều này chứng tỏ thị trường chứng khoán Việt Nam không hề màu hồng như các bài báo tu vẽ đâu không hề đơn giản rút dòng cả tỷ đô không hề đơn giản đâu các bạn lưu ý là như vậy tất nhiên là quý vị các bạn biết là họ bán phải có người mua họ phải tranh thủ bán khi còn có người mua chứ lúc thị trường mà quay đầu xuống giảm rồi không có người mua họ bán cho ai hoặc là được giá nó rất là không tốt chúng ta hết sức lưu tâm điều này một điểm nữa là về dòng tiền vốn ngoại thì quý đại diện cho quý lớn nhất hiện nay ở Việt Nam Dragon Capital thì hiện nay ờ, đến ngày 24 tháng 9 thì tỷ trọng tiền mặt của quý này là thấp nhất tính từ đầu năm đến giờ đầu năm thì quý này là gần 2% tiền mặt Quý này thì vốn hóa thị trường hiện nay đang là 1,45 tỷ đô la, tức là 2% tiền mặt rơi ở khoảng 30 triệu. Hiện nay quý chỉ còn 0,49% tiền mặt, đâu đó rơi khoảng hơn 7 triệu thôi. À, đỉnh cao nhất thì quý này cầm 6,38% tiền mặt, tức là lúc đỉnh cao nhất là lúc 14 tháng 5, 6, gần như 6,5%. 6,5% rơi khoảng 100 triệu. Bây giờ quý chỉ còn 7 triệu tức là quý đã giải ngân hơn 90 triệu trong thời gian vừa qua. Điều này một phần có thể lý giải là vì sao uh, có lực đỡ nâng đỡ các cổ phiếu blue chip. Đấy. Nhưng mà đây cũng đặt ra một dấu hỏi là khi cá mập đã hết tiền, ai sẽ là người mua và ai sẽ nâng đỡ giá của các cổ phiếu blue chip? Đấy sẽ là một dấu hỏi rất lớn. Quý vị lưu ý nhé nhà đầu tư F0 thì có thể rất hứng khởi nhưng chỉ một vài phiên giảm thì có thể lại kéo tụt họ về mặt đất ngay rất là nhanh họ sẽ rất dễ quay đầu và khi cá mập đã hết tiền thì nó rất dễ gây ra hoảng loạn nếu các nhà đầu tư cá nhân mà ồ ạt chạy thì sẽ không có người đứng ra để đỡ và bình ổn giá thị trường nữa chúng ta hết sức lưu ý nhé thứ nhất là dòng vốn ngoại rút ồ ạt hơn 1 tỷ đô trong 9 tháng đây là một dấu hỏi lớn là thị trường chứng khoán Việt Nam không hấp dẫn như những gì mà các bài báo các nhận định của chuyên gia vẫn đang tô màu hồng vì nếu tốt thì họ phải vào dòng tỷ đô chứ không phải rút dòng tỷ đô đó, chúng ta hết sức lưu ý đó là về thông tin cơ bản còn xét về phân tích kỹ thuật thì chúng ta hết sức lưu ý nhé thị trường đang ở cái vùng kháng cự chúng ta nên nhớ vùng giá là 900 920 từ trước đến nay nó vẫn là một trước đó thì nó là một vùng hỗ trợ rất mạnh bây giờ nó trở thành một vùng kháng cự khá mạnh thứ hai là thị trường đang tiếp cận đến cái kênh giá bờ ờ, cạnh trên của kênh giá đâu đó quanh 925 cộng trừ đấy mà thị trường đã đạt đến điểm số là 95 rồi chúng ta cũng hết sức lưu ý nhá thứ ba là chúng ta lưu ý đến là trong những phiên giảm thì khối lượng luôn tăng đột biến chứng tỏ lực bán đang rất là áp đảo đấy cái thứ tư chúng ta lưu ý nhé à, khi tôi sử dụng đến ờ, chart tuần thì chúng ta lưu ý là khi thị trường uptrend thì giá cứ điều chỉnh xuống MA200 sẽ được hỗ trợ và tiếp tục đi lên. Nhưng ngược lại, bây giờ thị trường đã rời MA200 và downtrend. Lần trước thì khi giá vượt qua test MA200 thì sau đó giảm khá là mạnh, hơn 100 giá. Hiện nay thị trường đang loanh quanh quanh MA200. Thứ ba là canh quanh cái cạnh trên của bờ trên giảm giá tín hiệu phân phối đỉnh có lẽ nó rất là rõ rồi tuy nhiên nhiều nhà đầu tư vẫn bị cuốn vào sóng thì các bạn hết sức lưu ý chúng ta trở lại với thị trường chúng ta nhìn này thị trường của chúng ta trải qua 3 tuần liên tiếp đấy tuy là hai tuần tăng giá một tuần giảm nhẹ nhưng nhưng mà cái số điểm nó rất là ít chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ trên chart daily nếu chúng ta tính từ cái phiên điều chỉnh hôm à, thị trường 888 điểm đến ờ, hôm nay là thị trường 909 điểm 910 để làm tròn thì thị trường tăng tổng cộng là 22 điểm 22 điểm nhưng mất 18 phiên tức là gần một tháng thị trường mới tăng được 22 điểm coi như là trong cái giai đoạn tăng này là thị trường mỗi ngày chỉ tăng được hơn một điểm thực ra 22 điểm này chỉ bằng một phiên thị trường tăng mạnh thôi đây thị trường mất 18 phiên mới tăng được 22 điểm thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái động tác kéo xả của nhà đầu tư nhà đầu tư nào mà tham gia thị trường lâu thì chúng ta có thể thấy rất rõ điều này còn đối với nhà đầu tư F0 thì có thể nếu không thấy thì tôi cũng không có ý kiến gì vì F0 thì chưa trải qua giai đoạn thị trường sau phân phối giai đoạn năm 2007 đâu Đó. năm 2007 thị trường phân phối và sau giai đoạn phân phối thị trường đi về nơi rất xa đó kết hợp những yếu tố từ phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản và kết hợp với chỉ số thì chúng ta có thể dự đoán là thời gian tới nhiều khả năng nếu thị trường tạo đỉnh xong thì sau đó sẽ bước vào chu kỳ chen tiếp tục chen trên chart chuẩn thì thị trường vẫn hoàn toàn nằm trong kênh giảm giá thôi chưa hề bứt phá ra khỏi kênh giảm giá và nếu với cái chart như thế này cá nhân tôi mạnh dạn dự đoán trong quý 4 và quý 1 thị trường tiếp tục downtrend đấy quý 4 thì nhiều khả năng thị trường sẽ chưa chạm đáy nhưng thị trường có thể chạm đáy đâu đó quý 1 và thị trường sẽ test đến cái cạnh dưới của kênh hỗ trợ đâu đó nằm quanh dưới 600 đây là cá nhân tôi dự đoán các bạn nhé tôi có thể dự đoán đúng có thể sai nhưng mà tôi lưu ý các bạn là khi tôi dự đoán chen dài ít khi sai lắm một vài ngày một vài một hai tuần có thể là nó chưa xảy ra nhưng tôi mà đã dự đoán những cái chen 6 tháng một năm tôi ở trên thị trường rất là lâu rồi Đấy, kể cả thị trường bên uh, ngoại tệ, tệ, ờ, tệ hoặc là chứng khoán Mỹ nếu bạn nào theo dõi tôi lâu các bạn biết rồi tôi mà dự đoán thị trường tầm 6 tháng đến một năm thì ít khi sai lắm tôi không dám nói là 100 phần trăm nhưng mà dường như những cầu dài tôi dự đoán là nào đúng lần đấy thế thôi thời điểm này tôi khuyến nghị quý vị tuyệt đối không nên mua còn tất nhiên đây là khuyến nghị của tôi thôi còn quý vị mua hay không là tiền của các bạn quyền của các bạn tôi không ý kiến gì cả nhá đó à, còn tôi chỉ lưu ý các bạn là các bạn hãy nhớ lại là khi thị trường ở đáy á, lúc đấy tất cả mọi người rất là sợ hãi thời điểm đấy tôi đã từng khuyến nghị mọi người là đây không phải thời điểm sợ hãi đây là thời điểm để chúng ta đầu tư là cơ hội đấy, lúc thị trường ở sáu trăm rưỡi lúc đó tôi nhớ gần rất nhiều nhà đầu tư còn ném gạch đá tôi ấm ấm đó còn bây giờ thì khi tôi dự đoán tiếp là thị trường đi lên à, đi xuống thì cũng lại nhiều bạn cũng lại à, gạch đá tôi là thật đây là quan điểm của tôi à, đúng hay không thì không phải là do các bạn quyết định các bạn lưu ý điều đó ừ, vì tôi viết nhiều bài quá bây giờ tìm lại cái bài hôm trước tôi có ghim vào đây sau đó tôi lại dỡ ra rồi để tôi tìm sang nhóm khác nó ít bài hơn không ra thì nói chung là ngày thị trường là sáu trăm rưỡi thì tôi khuyến nghị quý vị là mua thì rất nhiều quý vị không tin còn bây giờ tôi khuyến nghị bán nhiều quý vị cũng không tin tất nhiên đây là quyền của quý vị thôi nhưng mà cá nhân tôi thì tôi khuyến nghị quý vị hết sức cẩn thận giai đoạn này bởi vì khuyến nghị bán thời điểm đấy nó cũng là rất là xa rồi Hôm nay tôi sẽ không phân tích uh, chi tiết từng mã cổ phiếu nữa bởi vì cái đấy nó bây giờ ở đỉnh rồi thì con nào nó cũng sẽ giống nhau thôi. Còn tất nhiên là có những con nó chưa phản ánh ngay thì tùy quý vị thôi. Tôi sẽ tìm đến bài viết của tôi ngày cuối tháng 3. Tôi khuyến nghị quý vị đây Đấy. hôm đó tôi khuyến nghị quý vị là viên VNDAX là 650 chạm đáy rồi lên tàu thôi không muốn tăng cũng khó rất nhiều bạn cứ bình luận lọ chai các kiểu nói chung là cứ hô là thị trường còn đáy nữa đây nữa đây nữa đây nữa 500 400 300 các kiểu nhưng mà kết quả thì nó xả bây giờ nó trả lời rồi 900 còn rất nhiều bạn lúc 650, 700 khuyến nghị khách hàng bán hết bây giờ trên 900 lại khuyến nghị mua thực ra thì tất nhiên là ở trong thị trường tài chính thì luôn mỗi người một quan điểm khôn sống dại chết thôi cái này là bình thường các bạn uh, tin ai thì theo người đấy thôi còn đây là quan điểm cá nhân tôi thời điểm sáu trăm rưỡi thời đấy nó qua rồi lúc đó thì in tiền thì in từ thời tháng 3 cơ không phải bây giờ mới in Đấy, chúng ta lưu ý nền giá bây giờ không hề rẻ bức tranh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý 3 và quý 4 nó sẽ không màu hồng như thị trường chứng khoán đang phản ánh đâu và đặc biệt năm sau dịch Covid chưa hề được khống chế cái dịch Covid này sẽ còn kéo dài à, ảnh hưởng của nó sẽ rất lâu dài nền kinh tế chứ không phải chỉ trong một thời gian ngắn đâu cá nhân tôi thì với những đánh giá của cá nhân tôi thì tôi đánh giá thị trường đang ở vùng đỉnh đó vậy hết sức cẩn thận giai đoạn này tôi tôi không khuyến nghị mua tôi chỉ khuyến nghị bán đấy còn bán hay không là quyền quý vị chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công